Xin chào tất cả các anh đang xem clip Rất nhiều các anh đang chơi đánh bài mà lỡ thua Không biết phải làm sao để mà gỡ gạc lại Thì trong clip này em sẽ hướng dẫn để giúp các anh gỡ gạc lại những gì các anh đã mất Khi các anh đang chơi đánh bài mà không biết trước được bài của đối phương Trong clip em sẽ hướng dẫn các anh cách để biết trước kết quả Biết bài của đối thủ là bao nhiêu Để không làm mất thời gian Em xin giới thiệu tới các anh bộ sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài năm 2021 được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, có chất lượng siêu mỏng, độ rõ nét lên tới 7D, giá cả thì rất là hợp lý. Với chân phương uy tín quý hơn vàng, các anh yên tâm đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng đầy đủ và thanh toán tiền giúp em. Khi các anh chơi bài, các anh chỉ cần đeo kính áp tròng này vào trong mắt Em cam kết với các anh là hoàn toàn không có hiện tượng đau mắt hay là mỏi mắt như những sản phẩm trước mà các anh đã từng sử dụng. Thay vào đó là một cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái. Sản phẩm bên em được bảo hành một đổi một trong vòng một năm. Nói sơ qua về bộ kính áp tròng thì hộp kính được làm bằng gỗ rất là chắc chắn. Nắp hộp được mạ vàng, nhìn rất là sang trọng. Khi các anh chưa sử dụng đến sản phẩm các anh có thể đặt ở một chỗ để trưng bày nhìn rất là đẹp mắt bên trong một kính bao gồm một cặp kính áp tròng khi nhận hàng các anh kiểm tra có đầy đủ hai cái mắt kính này các anh mới nhận hàng giúp em thì một lát nữa anh sẽ cho các anh xem cái kính áp tròng nó như thế nào còn đây là lọ nước để rửa mắt kính để giúp cho kính của mình nó không bị khô và không bị xước và một cái hộp để khi các anh đi chơi xa, các anh không tiện mang theo cái hộp to, các anh có thể bỏ kính vào trong này để mang theo. Nó rất là nhỏ gọn và nên khi các anh mang theo thì rất là tiện. Và một cái kẹp để giúp các anh đeo kính vào và tháo kính ra dễ dàng hơn. Nó rất là mềm, nên khi các anh gắp kính thì kính nó sẽ không bị rách. Khi mua kính, anh sẽ tặng kèm theo là 10 bộ bài xanh 2K. Bên em cũng có rất là nhiều loại bài khác như là bài dòng đỏ, bài dòng xanh, bài xanh hai cao loại mới bài xanh hoa cúc thì bây giờ em sẽ test thử kính áp tròng cho các anh xem thì đây là bộ bài của bọn em nhìn không khác gì một bộ bài bình thường canh mua ở ngoài quán đúng không ạ em sẽ bóc bài cho các anh xem nó khác với bộ bài bình thường như thế nào thì khi các anh đeo kính vào trong mắt các sẽ nhìn thấy là màu tím như thế này nhé ca cơ à? cơ thì nó sẽ có hai cái dấu gạch ở hai cái dấu gạch dọc ở hai góc gạch canh nhé hai rồi à? rô thì nó sẽ không có ký hiệu gì canh nhé 8 rồi bảy rồi sáu cơ à? bảy tiếp này kép thì nó sẽ có hai cái dấu gạch ngang ở hai đầu các anh nhé di rồi. quy rồi nhìn rất là rõ phải không các anh bốn rồi Thì bây giờ em sẽ cho các anh xem cái kính áp tròng nó như thế nào. Thì khi mở lọ kính ra các anh sẽ nhìn thấy bên trong nó có một cái nút như thế này. cái kính nó rất là mỏng canh nhé thì cũng có nhiều anh lo lắng rằng là cái kính thì nó một tím như thế này vậy khi các anh chơi bài nó có bị lộ hay không thì em xin cam kết với các anh là hoàn toàn không bị lộ bởi vì cái kính thì nó rất là mỏng nên khi các anh đeo kính vào trong mắt nó sẽ áp sát vào trong mắt của các anh lúc đấy thì mọc kính nó sẽ trùng với màu mắt của các anh các anh có những thắc mắc hay là cần thông tin gì thì để lại số điện thoại hoặc liên hệ số điện thoại 05641 5 số 7. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho các anh. Địa chỉ bên em có hai cơ sở ở Hà Nội và Sài Gòn. Các anh mua hàng có thể đến tại cơ sở hoặc đặt mua ở nhà. Khi nhận hàng, các anh kiểm tra hàng đầy đủ và thanh toán tiền giúp em.